Chào tất cả bà con đam mê về tài xỉu cũng như là xí ngầu đặc biệt là những bà con ở khu vực ờ, miền Tây hay đi lắc tài xỉu hôm nay ờ, Sơn tài xỉu xin giới thiệu với tất cả bà con về một cái bộ hột tài xỉu lắc bảo hay còn gọi là hột bão đây nó là một cái lợi thế rất là lớn cho tất cả bà con cũng như là anh em đang đi ờ, lắc tài xỉu đặc biệt là những anh em hoặc bà con nào là những chủ sòng những cái trường gà thì chúng ta nên à, tham khảo và tôi cũng tiện đây tôi giới thiệu luôn với tất cả bà con cũng như là anh em cái bộ hột lắc bảo tại sao tôi nói là một cái lợi thế rất là lớn khi bà con với lại tất cả anh em đi à, lắc tài xỉu bởi vì như bà con biết nếu như mà chúng ta là chủ của những trường gà hoặc những cái sòng tài xỉu nếu như đưa được hột bảo vào và lắc tỷ lệ lên bảo nó nhiều thì đồng nghĩa với việc là sòng của chúng ta sẽ được lợi thế rất là lớn một chén bảo thì chúng ta sẽ chia với cái 50 còn chúng ta 50 trong một ca lắc của tất cả bà con cũng như là anh em thường thường thì từ một tiếng cũng có thể có một số nơi là à, cái thời gian nó sẽ là một tiếng rưỡi nếu trong cái thời gian đó mà chúng ta lắc lên tầm 4 cho đến 6 chén bảo và đặc biệt là những chén lớn làng đánh nhiều thì đó là một lợi thế rất là lớn cho tất cả bà con cũng như là anh em thì hôm nay ờ, Sơn Tài Xỉu xin giới thiệu với tất cả bà con đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu lắc bảo hay còn gọi là hột bão với cái bộ hột này thì chỉ cần bà con đưa được hột vào đưa cho ai lắc cũng được người nào lắc cũng được có thể là bà con trực tiếp lắc hoặc là đưa cho một người khác lắc tỷ lệ lên bảo của nó khá là cao còn một điều nữa là hột đi rất là đều hoàn toàn không bị đâm hột không bị lủi hột nên bà con với lại anh em hoàn toàn yên tâm khi đi lắc tài xỉu tại tất cả những sòng sới những trường gà bà con với anh em nào cần liên hệ thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là bà con uh, gửi cái bạn Zalo với tôi qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn thêm cho tất cả bà con tránh làm mất thời gian của bà con cũng như là anh em bây giờ tôi sẽ lắc cho bà con xem vài chén khi chúng ta sử dụng cái bộ hột này thì tỷ lệ hột đi rất là đều và không bị đâm hụt không bị lùi hụt tỷ lệ trung bình lên bảo của nó từ 7 cho đến 10 chén nó sẽ lên một cho đến hai chén bảo có thể là ba bốn chén nó đã lên rồi và bây giờ tôi sẽ ờ, lắc thử cho bà con xem còn về phần kiểm hột nắp chén dĩa thì tôi sẽ để ở cuối clip tôi thử cho bà con sau bây giờ nó đang là tôi đang để ba thằng lục này đó chén trước ba lục bây giờ xuống xỉu số 10 hột đi rất là đều bông hột bây giờ nó dừng một chén xỉu bây giờ qua tài số 11 bây giờ lại xuống xỉu số 9 lại qua tài số 16 lại xuống xỉu số 10 bà con với lại anh em để ý hột thì đi rất là đều và nó đi những cái số rất là khôn 9 10 hoặc là 11 12 những cái số 13 14 hoặc 78 nó rất là ít về bây giờ nó dừng một chén xỉu á giờ lại qua tài số 11 nó bà con nhìn hột đi rất là khôn nhá lại qua tài đó đây là chén bảo đầu tiên bà con này vừa rồi tôi lắc ở khoảng tầm 7 cho đến 8 chén thì nó lên ờ, một chén bả đầu tiên bây giờ tôi sẽ tiếp tục lắc cho bà con xem bây giờ nó dừng một chén xỉu số 8 giờ qua tài số 11 hột đi rất là khôn hột bà con nhé rồi nó dừng một chén tài tiếp tiếp tục một chén tài nữa số 11 nữa 236 đó giờ lại qua xỉu số 10 từ số 11 xuống số 10 hột đi rất là khôn Đấy, giờ lại qua tài số 14 đây là chén tài số 14 đầu tiên hai con ngũ và một con tứ lại xuống xỉu số 10 luôn 442 356 này tài số 14 lại xuống xỉu số 7 đó bây giờ lại qua lên một chén bảo nữa chén trước nó là bảo tam bây giờ lên bảo nhị họ giờ lại qua tài đi hết cả ba hột bà con nhé từ à, bão nhị qua 663 giờ lại xuống xỉu luôn 334 lại qua tài số 11 146 hột đi rất là khôn hột bà con ạ bây giờ nó dừng một chén tài nữa 556 ấy đó bây giờ tiếp tục lại lên một chén bảo lục nữa bảo tam này bảo nhị bây giờ lên bảo lục hột đi rất là khôn hột bà con bây giờ nó dừng một chén tài này. Bây giờ lại xuống xỉu số 7 115 Đó, hột thì vẫn còn lan tròn trên dĩa bây giờ nó lại qua tài 256 chén này bị cây hột à? đó giờ lại lên bảo lục vừa rồi tôi lắc cho bà con khoảng ờ, mấy chục chén thì nó lên một chén bảo tam một chén bảo nhị và tiếp tục là hai chén bảo lục đó giờ lại xuống 122 từ bảo lục đi hết cả ba hột xuống 122 xỉu số 5 bây giờ nó dừng một chén xỉu 124 nữa đó đó bây giờ lại lên bão nhất này. bảo nhất bảo lục bảo nhất hột đi rất là đều bà con nhìn thấy còn ờ, khi tôi ờ, dở nắp ra hột nó vẫn còn quay ở trên ờ, dĩa nó còn chưa dừng đậu hột đó giờ lại qua tài hột thì đi rất là đều rất là khôn hột đấy là cái bộ hột tài xỉu bảo hay còn gọi là hột lắc bão và cũng như đầu clip tôi đã nói bây giờ tôi sẽ dọn qua đèn cho bà con xem hột nắp chén dĩa thì hoàn toàn bình thường đây hột đó bà con nhìn hột rất là trong hoàn toàn không có bọng không có gì bên trong cả dĩa đây và hột này thì hoàn toàn chống âm 100% đó nắp này nó là cái nắp cống cuộn đó, được tôi dán một cái lớp băng keo hoàn toàn bình thường không có gì tôi sẽ thử qua cục hít cho bà con xem đó đây nó là cục hít bà con nhé đó nắp chén dĩa hoàn toàn không có gì cả còn nước muối thì chắc chắn là nổi 100% rồi bà con ờ, cũng như là anh em nào muốn tìm hiểu về những cái bộ hột tài xỉu lắc bảo này hoặc là những cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện mới nhất 2022 này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là bà con gửi kết bạn Zalo với tôi qua số này tôi sẽ tư vấn cho bà con cũng như là anh em để chúng ta có những cái lựa chọn những cái bộ hột tài xỉu hoặc là những cái đồ chơi uh, cờ bạc hợp với mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con cũng như là anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả bà con cũng như là anh em